lắp ờ, một cái thuê bao nó rất là gần đây đang dùng cái mạng của Việt của của Vina đợt trước là đang dùng ờ, mạng của Viettel anh ạ treo lên đây xem cái dây Vina là dây nào nếu đi ra ngoài thì dùng luôn cái dây à chạy đi vào trong này đây nhá nó là cái dây này lên trên mái cắt luôn lên trên mái cắt luôn dây của Vina này dùng luôn dây Vina này tận dụng lại cái dây luôn bà mờ mới chuyển lên đây à thế anh đi đâu rồi anh anh luôn đi đâu rồi bác dạ. à cột viết theo nhá hình ngắn dây sao Khả năng ngắn dây Ngắn dây thì tháo đoạn này xuống Không việc gì Tháo đoạn này xuống Đấy, đi chéo như này là đủ Thừa dây thoải mái lần, lần đầu tiên là lấy cái dây Vina này dùng luôn cái cái cái dấu cộng ở bên dưới cơ cái cam 1.13 kia kìa dấu cộng này à không kích đấy anh thử pin xem nó địa chỉ đấy là bao nhiêu xem cái cam lúc đấy là cam bao, bao nhiêu 113 có phải cái cam vừa mới lắp vào không quay xa xa xem nào xa ra đoạn này không có máy tính mà tem view chưa nhỉ thứ Ờ chờ tí đã nhá Hoặc là lên youtube mà học Chờ tí đã là, là làm đã Thanh niên là cài cái cam IP nhưng mà không biết làm Lại phải gọi video Trong khi mình đang bận Chờ tí Tí xử lý sau căn bản ở đoạn này nó ngắn cho nên dùng luôn cái dây VNPT này chứ đoạn dài là mình không dùng đâu đây là lần đầu tiên dùng cái dây này luôn Đấy, mấy cái à, dây thít này thì mình cho luôn vào dây dây thít này nó kém lắm ngoài trời này được mấy tháng là nó lại hỏng mất ấy. Ở đây mấy anh em VNPT thường hay lấy dây Viettel để dùng luôn Đây là lần đầu tiên mình dùng cái dây của Vina Đây là tiết kiệm Tiết kiệm dây anh ạ Đây anh em, khi nào anh em còn thạch sùng nó chui vào được Đây cổng số 1, anh em cho vào cổng số 1 đi nhé Đây anh em ướm tầm này thôi Cắp, cắp đôi luôn hai sợi Dùng mỗi sợi dương dây thì anh em để cho nó vào trong cái khe này đặt nó xuống Đấy, như vậy đã cắt xong cái hộp của cam này nó đang, đang bị suy hao anh em ạ tín hiệu của nó, nó thu thấp cho nên phải à, dùng cái đầu phát mới tín hiệu ngoài hộp đã là âm 25 rồi Ở đây thì anh em cài luôn cái khe vào cái khe này cho anh em thực hiện uh, ghi cái tem nhãn vào nhé luận PV2 luận PV2 đây mạ tủ này quạt 1 này 01 này tụ 14 25 000 đây mình không dùng cáp anh em nhé 101 14 25 000 Ở đây anh em đừng đừng có cho nó Ở đây anh em làm cho nó một cái lỗ này Đấy, mình di chuyển được này đấy anh em đừng có làm đừng có cho nó dán luôn vào để tí mình thay đổi đây mình di chuyển được này đấy còn port này nữa port này không biết nhà nào không bốn hai tám ghi nốt cái tem nhà này ở ngoài tủ này thì anh em phải thực hiện là chụp là ba ảnh tần bx tần bx quận số 7 này 01 này 14 25 cái tù này nó đang bị sai nim anh em cập nhật lại 428 tân port 7 này linh port 4 sơn port 3 thiệp port 6 Rồi anh em vào cái phần ờ, triển khai mới để ờ, cập nhật cái hồ sơ điện tử đây anh em đấu nối thuê bao nhé anh em vào phần uh, ờ, Vsmart này xong có mục uh, triển khai cố định băng rộng này bấm ok đi nó bật định vị anh em kích vào chỗ nhà luận này ở phần dấu cộng này anh em đổi cái thiết bị đi bởi vì không phải ờ, đấu loại nào nó cũng ôi nhầm thiết bị rồi cay nhỉ đấu nét mấy đây mẹ à. đấu sai thiết bị rồi nhá Đâu sai thiết bị rồi anh em Mình cầm nhầm thiết bị đi rồi Thôi bây giờ cứ vào bấm đầu sẵn đi đã Bây giờ phải gọi uh, cứu cứu trợ thuê bao này à, rơi vào tầm 15 à, mét chẳng Chị có đi vào Lạc Hưng không? Vào thì cầm cho em một cái thiết bị vào trong này với Lắp thuê nhà ai vậy? Lắp thuê bao Cẩn Giang mà nhưng mà nó lại Hôm nay nó đấu lại Super NET Nhầm Lúc nãy đấu cho cái Giang nhưng mà ờ, cầm nhầm thiết bị Ở đâu? Báo hiệu Thế thì không thì chị làm luôn con nhà mình Nhưng mà bây giờ nó còn cước ở đấy thì không cước đâu Còn cước không chặn được à? Chặn không làm được Thế thì cứ cầm và mang vào luôn cho em thế thì phải cầm nhưng mà nhà đấy là nó đấu nét mấy đấy ở ờ, nét một thì có đây rồi thế chị lên trên kia cầm cho em là được tí lên đấy gọi video cho em ừ. may quá các cứu viện này nha bạn không ấy lại phải vòng ra trung tâm lấy thiết bị đấy trên đây là tới toàn bộ cái quá trình bây giờ chỉ cần à, lắp thiết bị vào đây nữa xong anh em cài mật khẩu cái tên fi với mật khẩu wi-fi nữa là xong triển khai một thuê bao này thì nó cũng khá là đơn giản thôi tí quay lại à, lắp cái wi-fi vào cập nhật cái hồ sơ điện tử là được Ui Tín hiệu suy hao kính thế Vãi trượng bà muốn mua cái gì mua cái ổ điện ờ, ba bốn cái cắm à, à cái này mới có ba thì lúc à thiếu mất vứt được cái đầu ở đây bà cắm thêm cái gì Hả? ở đấy là bà cắm thêm cái gì

để tí cháu xem nào xí hao anh em ạ cày thế nhở căn bản cái này nó tủ này nó cũng suy hao rồi xem này tủ sụp bên trong là 30 đấy 25 mất mấy dB 25 26 sẽ được tí bán luôn cho ba cái rắc này muốn hết đi không về được đấy hôm qua tôi hôm qua nó là đổ hết đi nó lấy nó lấy nó rút vào bông nó chơi vậy công nhận nó hoa nó tươi lâu tươi lâu cứ cho tí nước vào nó ấy qua nó đổ hết đi công nhận nó lấy được không lứa hoa đẹp bông to vâng, bông to một cái lá dày tươi lâu hoa đẹp thật à, và ngài cho giá ông đổ đi làm gì tôi biết làm gì biết làm gì thì đấy ok rồi Ba ơi, tí nữa cháu quay lại cháu lắp cho nhá Cầm nhầm cái wifi này đi rồi Cầm nhầm Vâng à. Tiếp công mày đi mà không làm tử tế vào Cũng không để ý vâng, Đội kia nó lắp Đây, cháu mua, cháu bán cho cái này cái này không cái này chỉ cần cắm vào là nó ra ba cái lên luôn đấy một cái này là ra ba cái này luôn à, à vâng, ừ. mình không phải đấu thêm cái này bọn cháu hay cầm đi mà để bán cho khách chẳng hạn như nhà bán cắm một cái và là được ba lỗ này luôn này ừ. bộ chia điện ờ, và vâng. tí cháu quay lại mà tí đội kia mang vào cháu ba cái này thì làm sao đủ bốn cơ mà